Xin kính chào toàn thể anh em nhâm kính à, Đây là tổng kho của công ty Factor miền Việt Nam ở Tại uh, chi nhánh miền Nam gần khu du lịch Suối Tiên quận 9 Hiện tại đang có rất nhiều các dòng sản phẩm máy sản xuất cửa nhôm Bao gồm máy cắt nhôm hai đầu, mang thương hiệu Factor và mang thương hiệu Megatech Từ những dòng sản phẩm tầm trung như dòng sản phẩm Factor F55 đến dòng sản phẩm 05S đến các dòng sản phẩm 06S, Factor F66, 08S, Factor F88 Homer 9S, Factor F90, Factor 99, Factor 500. Và các dòng sản phẩm như là máy ép gốc, Mediatek và máy ép gốc Factor. Các dòng sản phẩm máy phai đầu đố phiên bản điện một pha, máy phai đố ờ, thay dao nhanh, căng dao nhanh, ba cổ bi, ờ, máy phai đố ờ, có hệ thống tích trong dầu uh, tất cả đều có trong uh, tổng kho của công ty Factor và các uh, dòng uh, sản phẩm như là máy đột dập uh, 11 dao dập cho các hệ nhôm xuyên va 55 hay các uh, máy đột dập 11 dao dành cho các hệ nhôm xuyên va 93 uh, máy đột dập dành cho các hệ nhôm Bách cạnh hệ nhôm Việt Pháp và máy đột dập uh, thủy lực và các uh, loại máy đột dập đa năng 29 dao dập cho tất cả các hệ nhôm và anh em có thể là quan sát ờ, tổng kho rất là rộng và với ờ, rất là nhiều các ờ, dòng hàng từ hàng tầm trung cho tới các dòng hàng tầm cao với các mức giá khác nhau đảm bảo là phục vụ được nhu cầu của quý anh chị khách hàng và sản phẩm của công ty Factor mang đến cho quý anh hàng cho quý khách hàng đó là sự hài lòng 100% từ mẫu mã cho đến thành phẩm được sản xuất ra à, và bên cạnh đó thì ờ, công ty còn có các ờ, loại máy nén khí máy nén khí thì có bình 200 ờ, lít và 300 lít tùy vào nhu cầu sử dụng của anh em và sản phẩm của công ty Factor hoàn toàn là sản phẩm nhập khẩu từ nhà máy ở Trung Quốc về chất lượng và vật liệu sản xuất ra các loại máy móc cũng là chất liệu tốt nhất hiện đại nhất và máy thì luôn ờ, được thiết kế theo những cái mẫu mã và hình thức mới nhất cải tiến lại so với những cái phiên bản cũ đảm bảo là đem đến sự hài lòng cho khách hàng Và anh em nào ờ, muốn được ờ, trực tiếp test máy tại công ty Factor thì hãy liên lạc với số điện thoại phía bên trên màn hình liên lạc cho em like 0787 291 188 và đến với ờ, tổng kho của công ty à, nếu như anh em nào ở ờ, khu vực à, gần à, miền Bắc thì hãy đến đó là bến xe nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội và anh em nào ở khu vực miền Nam thì có thể à, đến à, ở gần khu du lịch Suối Tiên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và đội ngũ uh, nhân viên uh, kinh doanh và nhân viên kỹ thuật của công ty Factor Việt Nam luôn rất là đông và luôn uh, sẵn sàng phục vụ quý khách hàng mọi lúc mọi nơi Factor với phương châm chất lượng là sứ mệnh, uy tín tạo niềm tin sẽ luôn đồng hành cùng quý anh chị khách hàng trên mọi chặng đường à, sắp tới. À, Factor cùng bạn đi đến thành công. Xin chúc cho quý anh chị có thật nhiều uh, sức khỏe và luôn uh, gặt hái được uh, nhiều may mắn cũng như là nhiều thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn uh, quý anh chị khách hàng trong suốt thời gian qua đã đồng hành và tin tưởng uh, và cũng như là ủng hộ công ty Factor Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại